thì à, căn nhà mình uh, được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết nha. Và căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với một cái căn nhà với hướng chính là hướng đông nha quý vị, thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch. Và đây là một căn nhà giá rẻ này, trong phân khúc chỉ có 3,5 tỷ thôi và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý anh chị. Một diện tích là ngang 3m2 và độ sâu là 9m rưỡi nha quý anh chị. Với à, căn nhà mình thì xây dựng và thiết kế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 bên ngoài đây thì à, con hẻm uh, à, 4 à, mét và một con hẻm uh, xe hơi và ngay sát với lại đường uh, lớn đường chính luôn và ngay uh, gần với lại mặt tiền đường thông luôn nha quý vị đây nhà mình thì chỉ sau một căn nhà góc hai mặt tiền thôi là đến căn nhà mình rồi và bên trong đây thì chúng ta sẽ có con đường lớn này nếu như gia đình mình chúng ta uh, xe hơi thì ở bên trong đây chúng ta sẽ quay đầu xe hơi rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị đây với uh, Bên trong đây chúng ta sẽ có cái à, ngã ba nên là quay được đầu xe hơi rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Và tiếp đến thì sẽ mời à, tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta vào à, bên trong của căn nhà mình để tham quan tiếp cái không gian cũng như là thiết kế căn nhà nha quý vị. Căn nhà mình đây thì một căn nhà mới xây dựng xong và hoàn thiện xong nha. Và được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình chỉ ở sau một căn nhà góc hai mặt tiền thôi. Là gia đình mình chúng ta đến với căn nhà đẹp rồi và một căn nhà mới nha. Sổ hồng riêng cũng là pháp lý rõ ràng, mua bán công chứng ngay trong ngày nha quý vị. Và bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì à, được gia chủ trang trí và thiết kế với những các cái um, à, lan can kèm theo được những các cái gỗ này và có những các cái à, cây xanh ở khu vực bên ngoài mặt tiền căn nhà mình và với à, nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế với cùng hai lớp cửa nha một lớp cửa bên ngoài thì được gia chủ làm bốn uh, cánh và lớp cửa sắt nha quý vị Và được uh, sơn màu vàng CNC, màu vàng đồng rồi Và vào bên trong thì uh, chúng ta sẽ tham quan đến cái uh, không gian khu vực phòng khách cũng như là phòng uh, uh, bếp của căn nhà mình Cũng như là khu vực đậu xe máy luôn nha Bên trong thì sẽ được gia chủ thiết kế với bốn cánh nữa và có làm thêm kính cường lực và cửa nhôm xin pha nha quý vị. Căn nhà mình thì có hướng chính là hướng đông và với một cái diện tích là ngang 3m2 và độ sâu là 9m rưỡi xây dựng một trệt và hai lầu được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Với căn nhà này thì à, gia đình chúng ta mua chỉ việc là sách vali về ở thôi. Đấy, với à, con đường thì à, khá là rộng luôn nha quý vị. Đấy, và trong phân khúc khoảng à, à, 3 tỷ hơn 3 tỷ một xíu. Và căn nhà này thì à, được gia chủ tặng full nội thất rất là đẹp nha quý vị Thì à, những ai đang xem và lựa chọn cũng như là quan tâm và mua cho mình một căn nhà Với trong phân khúc khoảng hơn 3 tỷ đồng một xíu Và thiết kế phù hợp đầy đủ tất cả nhu cầu và công năng nha quý vị Căn nhà mình thì ngay sát bếm lại khu vực uh, trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị và ngay sát bên với lại khu vực uh, siêu thị MH2 đang xây dựng ở trên trục đường Phan Huy Ích nha và gần với lại khu vực mặt tiền đường Quang Trung luôn thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và ngay sát với lại khu vực uh, công viên Lòng Hoa và chợ Anh Đông Tây luôn nha quý vị. Vâng thì ở bên trong đây sẽ được gia chủ tặng gia đình chúng ta với một bộ sofa này ở khu vực không gian phòng khách của căn nhà mình nha quý anh chị và có trang trí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 Khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái khu vực không gian phòng bếp của căn nhà mình này Thì ở bên ngoài sẽ được gia chủ thiết kế với một khu vực à, rửa mặt ở bên ngoài Đấy và khu vực không gian phòng bếp thì à, được gia chủ tặng gia đình chúng ta với những các cái uh, bộ bàn ăn này Và có đồ trang trí bên trong cũng như là những các cái uh, chai rượu và những các cái uh, <coughs> đồ trang trí kèm theo nha quý vị Đây và khu vực đằng sau đây là chúng ta sẽ có không gian phòng bếp nha với những cái chất liệu à, tủ bếp là của à, cam xe và sơn màu à, trắng thôi rất là đẹp nha quý vị và bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm, đèn led và đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nhé với một mẫu nhà thiết kế một trệt và hai lầu và đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có 3 tỷ 500 triệu đồng. Đây là một trong những căn nhà phải nói là giá rẻ nha quý vị. Đấy, chỉ trong phân khúc hơn 3 tỷ đồng một xíu và gia đình có thể là sở hữu ngay một căn nhà với một trệt và hai lầu, ba phòng ngủ và ba nhà vệ sinh thiết kế rộng và đẹp nha quý vị đây và khu vực đây thì à, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh này có khu vực rửa mặt ở bên ngoài nha anh chị rất là đẹp luôn nhà mới mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi và căn nhà này thì à, sẽ được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80 phần trăm giá trị căn nhà và căn nhà này thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình rồi mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị đây và khu vực cầu thang thì sẽ được gia chủ thiết kế với mặt đá hoa cương tay vịn và gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng sắt và à, khu vực cầu thang thì à, sẽ được thiết kế với à, hệ thống à, thêm đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình nha quý vị và bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có cái à, phòng ngủ đầu tiên này phòng ngủ đường sau và được gia chủ cũng tặng giường luôn nha anh chị rất là đẹp này một mẫu nhà với thiết kế một trệt và hai lầu rất là đẹp và tuyệt vời được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết nha quý anh chị từ những giường cho đến à, bàn trang điểm kệ để tivi và có tủ quần áo luôn một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp và với khu vực đường trước thì chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có ờ, giường và có tủ bàn trang điểm kệ đế tivi một mẫu nhà phải nói là khá tuyệt vời luôn rồi và với giá bán cực kỳ là mềm mại và yêu thương chỉ với 3,5 tỷ thôi và full nội thất đầy đủ hết nha Nhà mình thì nằm ngay khu trung tâm Rất là dễ dàng và thuận tiện cho mọi gia đình mình Chúng ta di chuyển và đi lại về những các cái ờ, khu vực ờ, quận huyện và những các cái à, khu vực à, thành phố thì rất là gần nha quý vị đây một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp rồi với à, một trệt và hai lầu có khu vực phòng giặt sân phơi và đầy đủ hết nha đây đây là khu vực không gian phòng ngủ đường trước này và được gia chủ tặng giường luôn này, có tủ luôn nha quý vị. Và có bức tranh bức ảnh kèm theo là đèn chiếu sáng và khu vực đường trước thì chúng ta sẽ có cửa sổ ra đường trước này.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 và được gia chủ lo tặng giường này, có tủ và bàn trang điểm kệ đế tivi, đầy đủ hết rồi. Một mẫu nhà phân khúc 3,5 ờ, tỷ và với giá ờ, hơn 3 tỷ một xíu và có đầy đủ tất cả công năng nha quý vị. Trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh cũng như là có phòng thờ và khu vực ban công, sân thượng đằng trước. Đấy, với một mẫu nhà chỉ có hơn 3 tỷ đồng một xíu khá là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Đây, trên đây có sân thượng này, khu vực để máy giặt và phơi đồ ở bên trên